Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng Số Kèo cũng như là cái kênh uh, Tiếng Bóng Đá này nhé Thì anh em nhớ để lại cho Tiếng hai cái lượt đăng ký tại hai kênh này Để cho Tiếng có thêm nhiều động lực để làm các video sắp tới uh, uh, và nhận định số kèo nhiều hơn Để cho anh em tham khảo các mã kèo nhé Thì Tiếng cũng đã lên rất là nhiều chặng Elgo tại cái kênh Tiếng Bóng Đá cũng như là kênh Tiếng Số Kèo này Anh em có thể vào để tham khảo các cái mã kèo mà anh em ưng ý nhất Ok cho anh em, à, thì ở trong cái video này Tiến sẽ à, tiếp tục nhận định và phân tích cũng như lên kèo cho anh em một cái trận đấu tại cái bảng A tiếp tục là bảng A nha anh em đó chính là trận đấu giữa Tây Ban Nha với uh, Na Uy nó một trận đấu ờ, rất được đáng chú ý tại bảng A này thì trước đó trước đó là trận đấu giữa Scotland với uh, ờ, Skybet thì Tiến cũng đã vừa lên video cho em anh em anh em có thể vào cái kênh Tiến số kèo để anh em tham khảo cái mã kèo này đấy còn riêng video này à, trước khi trước khi mà nói về cái cặp đấu này thì anh em hãy cùng Tiến xem qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trước nha đây thì hiện tại vào ngày à, à, tối ngày 25 cũng như rạng sáng ngày 26 có rất nhiều trận đấu diễn ra nè đó nếu mà tiến không có thời gian làm được hết cái mã kèo này để cho anh em tham khảo ấy thì anh em cứ vào nhóm của tiến cứ liên hệ tiến qua zalo hoặc telegram ở phía dưới góc màn hình này đó tiến sẽ đưa đầy đủ các mã kèo cho anh em nếu như mà anh em đã vào nhóm của tiến à, hoàn toàn miễn phí nha anh em đấy thì ok trận tây ban nha với nam uy này tiến sẽ cho anh xem về mã kèo của hai cái cục hai cái trận đấu này nhá đây thì à, nhà cái nhà cái đã đưa ra tỷ lệ kèo là đội chủ nhà Tây Ban Nha chấp đội khách Na Uy với cái mức chấp là 1.25 cả trận đó cùng với đó là mức 1.5 này và một hòa này rất là nhiều mã kèo còn mã kèo tài xỉu của trận đấu này là 2.5 2.75 và 2.25 đó thì à, với những mã kèo này hiện tại khi trước khi trước khi mà tiến đưa ra cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn để cho anh em tham khảo thì anh em hãy cùng tiến đi qua phân tích cũng như nhận định uh, về cái cặp đấu này nhé cũng như là xem cái đội hình được triệu tập của hai cái đội bóng này ok thì trước tiên trước tiên thì uh, à, bản đấu tiến đã nói cho anh em rồi thì tiến sẽ cho anh em xem qua về cái đội hình được triệu tập của hai đội bóng này trước tiên là tây ban nha nha anh em thì cái thằng Tây Ban Nha này hiện tại được FIFA ship là đang đứng ở vị trí thứ 10 trên toàn thế giới của bóng đá nha anh em đây thì về cái đội hình được triệu tập à, anh em có thấy này thì ở hàng tiền đạo có được cái cặp uh, tiền đạo rất là đang thi đấu rất là thân hoa của ờ, Barcelona đó chính là Ansu Fati này cùng với uh, ờ, Ferran Torres đó thể cặp tiền đạo này đang thi đấu rất ăn ý nhau tại Barcelona luôn nha anh em ngoài ra còn có ờ, Asensio của Real Madrid nữa này đó còn có Morata của Atletico này đấy rất là nhiều cái hàng tiền đạo chất lượng luôn còn về tiền vệ tiền vệ thì các cầu thủ của Barca cũng được triệu tập rất là nhiều như là Pedri với Gavi này đó một đội hình phải nói là anh em có thể nhìn thôi nhìn bốn cái cầu thủ của Barca thôi đó một đội hình rất là trẻ luôn đó nhất là trẻ nhưng mà cái kinh nghiệm thi đấu cũng như là cái uh, phong độ và và cái lối chơi rất là tốt rất là hay luôn nha anh em đấy bên cạnh đó còn có Rotti của Man City, Man City này rồi uh, ờ, Lorente của Atletico này đấy của Coca nữa này rất là nhiều uh, các ngôi sao luôn còn ở hậu vệ thì có sự vững chắc của bên d này cầu thủ trẻ bên d này đó rồi Russia của Barca này cùng với anh ba cũng của Barca này đó còn còn và đó còn có uh, Cavazan này hay là à, Laporte hay là Aspilicueta của Chelsea này đó những cái cầu thủ phải nói là rất là cực kỳ chất lượng luôn còn về thủ môn thủ môn thì có được uh, à, Unai à, Simon của Bilbao đó rồi Sanchez của Bayern này đó cũng như là Raja của Benford thì rất là nhiều cầu thủ chất lượng và toàn ngôi sao tại à, Tây Ban Nha nhé anh em còn về đội khách về đội khách Na Uy thì đang được xếp ở thứ hạng 43 thế giới xếp sau Tây Ban Nha đến 33 bậc thì cái đội hình của Na Uy chịu tập gồm có ai thì Tiến cũng sẽ cho anh em xem này đây thì anh em có thể thấy tại Na Uy Na Uy trước tiên cái cầu thủ mà được đáng chú ý nhất chắc chắn anh em cũng ờ, thấy rõ rồi đó chính là Erin Haaland đang chơi cái phong độ của rất là tốt tại Man City cái con quái quật Haaland này đang dẫn đầu cái danh sách ghi bàn tại ờ, Man City cũng như là tại giải đấu ờ, cúp C1 đấy một cái thông số rất là khủng nha anh em đấy thì bên cạnh đó các cầu thủ còn lại à, cũng nằm ở mức tầm trung thôi chưa có cái được cái phong độ cũng như là là cái à, lối chơi hiệu quả và như có tương lai trở thành một ngôi sao như là cái thằng Haaland này đấy còn ở phía tiền vệ cũng rất là mạnh nha anh em tiền vệ thì đặc biệt có chủ tàu đó chính là Odorat của Arsenal đang thi đấu rất là hay luôn đó Odorat phải nói là ở Arsenal mùa này thi đấu uh, hoàn toàn là một con người khác luôn đó đúng là nhạc trưởng ở khu tiền vệ của Arsenal nhé anh em đó ngoài ra còn có ờ, Nosi của Southampton này đó có rất là nhiều cầu thủ chất lượng nhưng so sánh với cái đội hình của Tama chắc chắn là sẽ không bằng nha anh em còn về hàng hậu vệ hậu vệ thì có được uh, uh, Otirat của Napoli này đó hoặc là Ace của Benford này uh, còn về uh, vị trí thủ môn là có thủ thành uh, Nilan của Leipzig đó nói chung xét về cái đội hình này cũng ờ, không đến nổi tệ nha anh em nhưng so với ờ, so với Tây Ban Nha thì chắc chắn đội tuyển Tây Ban Nha có những cầu thủ chất lượng hơn cũng như về cái độ trẻ chung và cái lối chơi ờ, rất là mới mẻ sáng tạo ép săn hoàn toàn trước mọi đối thủ luôn đấy và chắc chắn là trận đấu này sẽ rất là khó dành cho Na Uy nhưng nhưng anh em nên nhớ ở Na Uy có được sự góp mặt của Hà Lan cùng với Odorat đó hai cầu thủ này sẽ là một cái uh, uh, sẽ là sẽ, sẽ là một thứ mà mà người hâm mộ tin tưởng và đặt niềm tin cho Na Uy có một cái kết quả tốt ở cái trận cuộc đối đầu với Tây Ban Nha. Đấy thì ok, đây là hai cái đội hình được triệu tập của hai đội bóng này. À, và tiếp theo đây Tiến sẽ cho anh em xem về cái phong độ này. Trước tiên, trước tiên là Tây Ban Nha. Tây Ban Nha thì vừa anh em như anh em đã xem tại cái giải ờ, World Cup vòng loại vừa rồi thì có thể thấy là Tây Ban Nha có một cái phong độ không được tốt cho lắm nha anh em. Khi mà mà uh, trải qua cái vòng loại World Cup khi chiến thắng cái thằng Costa Rica với chiến thắng 7-0 ở trận đấu đầu tiên nhưng sau đó lại bị ờ, Đức cầm hòa với Đức với tỷ số một đều ngay trên sân nhà này đó và tiếp theo đó tiếp theo đó thì ờ, bất ngờ bất ngờ Tây Ban Nha lại bị uh, Nhật Bản đánh bại với tỷ số là 2-1 đấy và đến vào cái vòng tiếp theo thì uh, Tây Ban Nha đã hòa với Ma Gốc ở ngay hiệp chính và bị chính Ma Gốc lội ngay cái vòng mà, mà 16 đội luôn đó một cái thành tích uh, khá là tệ và đáng trách dành cho Tây Ban Nha khi mà để thua hòa mà gốc và đã bị lội ở trên chấm penalty chỉ mới là cái vòng 16 đội thôi đấy còn còn uh, trước đó trước đó thì uh, Tây Ban Nha trước đó thì Tây Ban Nha có phong độ rất là tốt không đến nổi tệ khi mà nếu mà không tính về cái vòng ở World Cup thì trước đó Tây Ban Nha cũng đã có đến 4 chiến thắng một trận hòa và chỉ nhận một thất bại uh, xích sau là 2-1 à, trước Thụy Điển thôi nha anh em đấy và có trận thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha tại Nation Cup nữa này đấy một cái phong độ không đến nổi tệ nhưng ờ, đáng tiếc đáng tiếc cho thằng Tây Ban Nha là với một cái đội hình trẻ tuy thi đấu còn hay nhưng cái kinh nghiệm còn ờ, hơi non ở cái đấu trường trường World Cup nên đã bị ma Maroc cầm hòa và bị lỗi ngay trên chấm penalty đấy thì nói gì nói ma Maroc ở cái vòng loại World Cup vừa rồi đi đến cái vòng uh, đi đến cái vòng bán kết thì thì với một cái thành tích phải nói là rất là hay dành cho gốc luôn đó như cái hiện tượng mà của Bồ Đào Nha đi từ hòa cho đến ờ, ngôi vô địch của Euro luôn đấy anh em ở năm ờ, à, 2016 đó anh em nhớ không đấy còn về cái phong độ sân nhà về cái phong độ sân nhà thì Tây Ban Nha có được hai thắng một hòa và nhận một thất bại sau 4 lượt trận trên sân nhà đấy còn về đội khách thì sao về đội khách Na Uy Na Uy thì ờ, trước đó Na Uy có một cái phong độ rất là tốt khi mà uh, có được à, chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường nè ở hai trận giao hữu cùng với hai trận thắng tại Nation Cup nè tiếp theo đó là một trận hòa trước à, Slovenia với tỷ số không đều xong rồi lại thắng uh, xong rồi lại thắng uh, uh, Thụy Điển với tỷ số là 3-2 ở trận lượt về. Đấy, ở lượt đi thì Na Uy cũng đã thắng Thụy Điển với tỷ số 2-1 rồi, một cái thành tích rất là tốt. Nhưng uh, trước sau đó sau đó thì Na Uy phải nhận liên tiếp hai thất bại trước Slovenia cùng với Serbia này. Đấy, và ở hai trận giao hữu gần đây ở hai trận giao hữu ở tháng 11 năm uh, năm 2022 vừa rồi thì ờ, Na Uy đã có một cái trận thắng 2-1 trước Ireland và tiếp theo đó là một trận hòa 1-1 ngay trên sân nhà trước Phần Lan. Đấy thì đây chỉ là những trận giao hữu để thử nghiệm đội hình thôi nhé anh em. Nhưng mà xét về phong độ tất cả thì trước khi trước khi mà mà cho anh em xem cái lịch sử đối đầu thì anh em hãy xem thêm về cái phần mà uh, lịch sử sân khách của Na Uy nhé. Đây thì ở bốn trận sân khách gần nhất thì cũng tương tự như Tây Ban Nha, Na Uy chỉ có được một thất bại, chỉ phải nhận một thất bại trước Slovenia cùng với đó là ba chiến thắng đó tốt hơn cái thằng Tây Ban Nha với một trận hòa nhưng rất là khó so sánh nha anh anh em vì à, Tây Ban Nha đều gặp những đối thủ mạnh thôi đó như trận hòa 1-1 trước Đức này đấy xét về hai đội thì có cái phong độ à, tương đồng với nhau có phong độ tốt với nhau đó nhưng ờ, cái thằng Tây Ban Nha này nhỉnh hơn về ờ, mọi mặt nha anh em về con người nè cũng như là về cái bảng xếp hạng FIFA hiện tại này cũng như về cái chiều sâu đội hình đó chắc chắn chắc chắn là sau khi trải qua cái trận chuỗi trận Nation Cup cũng như là trải qua cái chuỗi trận mà World Cup đầy thất vọng này thì các cầu thủ của Tây Ban Nha các cầu thủ trẻ rất là trẻ luôn của Tây Ban Nha hiện tại tham dự cái Euro này chắc chắn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn và sẽ chơi gắn kết hơn tại cái vòng loại Euro lần này đúng không anh em đấy Ờ, và và Na Uy Na Uy thì ờ, chỉ có vài cái cầu thủ là là đáng chú ý thôi như là Odorat hay là Hà Lan của ờ, Man City thôi đấy nhưng nếu như mà Hà Lan với Odorat mà bị kèm chặt đặc biệt là quái quạt Hà Lan bị các hậu vệ của Tây Ban Nha kèm chặt thì chắc chắn cũng sẽ rất khó để cho Na Uy có một cái kết quả tốt ở trong trận đấu này đó và nhìn chung về cái lịch sử đối đầu thì mọi lợi thế đều nghiêng về Tây Ban Nha khi ở ba trận thi đấu gần nhất Tây Ban Nha có hai chiến thắng và một trận hòa trước uh, Na Uy nhưng có một điều à, một điều hy vọng nhỏ nhoi dành cho Na Uy khi mở ở trận mà đối đầu nhau gần nhất tại Elgo thì à, Na Uy ngay trên sân nhà đã à, hòa với Tây Ban Nha với tỷ số là một đều cả trận. Đấy và ở trận lượt đi thì Na Uy cũng chỉ phải nhận thất bại là 2-1 với tỷ số tối thiểu trên sân nhà của Tây Ban Nha mà thôi. Đấy và quay lại trận đấu này với những gì mà Tiến đã phân tích cũng như về đội hình chiều sâu đội hình của hai đội thì thằng Tây Ban Nha này có một đội hình phải nói là rất là trẻ trung nhưng trải qua cái giải Nation Cup cũng như World Cup thì chắc chắn ở mùa giải Euro này thì cái thằng Tây Ban Nha nó sẽ có một cái đội hình đồng đều hơn tuy là trẻ nhưng mà nó sẽ gắn kết và và phối hợp và có chiều sâu hơn đấy còn Na Uy Na Uy thì chỉ trông chờ chắc chắn trên hàng công chỉ trông chờ một con quái vật Haaland mà thôi đó và tiền vệ thì có nếu như Odegaard mà xuất sắc ở trận đấu này thì mọi lợi thế có thể là sẽ tạo ra nhiều cái pha cơ hội dành cho Haaland ghi bàn trong những cái pha mà phòng ngự phản công đúng không anh em chắc chắn 100% ở trận này là Na Uy nó Na Uy nó sẽ chơi ờ, phòng ngự hoàn toàn đó phòng ngự phản công hoàn toàn trước Tây Ban Nha vì cái đội hình của Tây Ban Nha này à, về công lẫn à, à, tiền vệ đó vì vì cái lối chơi của Tây Ban Nha rất khó chịu cũng như là về cái đội hình của nó hàng công hàng tiền vệ rất là mạnh luôn chắc chắn là Na Uy sẽ không dám dâng cao trong cái trận đấu này đấy và với những gì mà tiến vừa phân tích cũng như cũng như là cái uh, tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cái cuộc đối đầu này đấy thì uh, với cái mã kèo này tiến lại nghiêng nghiêng về phía Na Uy nhiều hơn nha anh em tiến vẫn tin là Tây Ban Nha sẽ chiếm lợi thế và ép sân hoàn toàn nhưng uh, nhưng tiến có cảm nhận là trận đấu này sẽ chỉ ờ, có một cái kết quả là thắng cách biệt một bàn dành cho Tây Ban Nha thôi đó cũng có thể là hòa luôn đấy cho nên Tiến vẫn ưu tiên ưu tiên là tin tưởng vào Hà Lan cũng như là Odorat đấy và Tiến cũng tin là Hà Lan sẽ ờ, ghi bàn trong cái trận đấu này nha anh em đó cho nên Tiến sẽ cho anh em mã kèo là nó quy được chấm 1.5 ở trận đấu này đó chỉ một mã kèo duy nhất thôi nhưng hiện tại hiện tại anh em nhớ một điều anh em hãy nghe hết video trước khi mà vào kèo nhé Tiến xin nhắc lại nhé đấy anh em phải nhớ một điều đây là những nhận định trước trận đấu khi mà chưa có biết được thông tin đội hình của hai đội đó ai biết được là nó quy thằng à, ha ha lan đó nó có ra sân ngay từ đầu hay không đúng không anh em lỡ như là mà nó có vấn đề gì đó về uh, trục chặt gì đó nó không thể ra sân Odorat hàng, hàng tiền vệ nó nó cũng không thể ra sân rồi sao đấy nếu như mà hai cầu thủ nó có một trong hai không thể ra sân thì chắc chắn Na quy sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong cái cuộc đối đầu này cũng như Tây Ban Nha cũng vậy có thể là huấn luyện viên của Tây Ban Nha đưa một cái đội hình ờ, dày dặn kinh nghiệm hơn chứ không phải đưa một đội hình trẻ vô đó nếu như mà đưa một đội hình có kinh nghiệm thì chắc chắn à, Tây Ban Nha à, sẽ chơi với cái việc mà mà nó có nhiều kinh nghiệm và lão làng hơn nhưng chắc chắn là nó sẽ chậm hơn rất là nhiều so với cái việc đội hình trẻ của Tây Ban Nha đúng không anh em đấy nên tốt nhất tốt nhất thì anh em nên vào cái nhóm của Tiến vào nhóm của Tiến và đợi à, trước giờ bóng lăn tầm một tiếng nửa tiếng đến một tiếng tiến sẽ đẩy những cái mã kèo chuẩn nhất đó khi đó có mã kèo à, chuẩn nào cũng như tiến đã biết được cái đội hình ra sân chính thức của hàng này đó rồi biết cầu thủ nào chơi ở vị trí nào chơi sơ đồ nào rồi à, công hay thủ của hai đội đấy Tiến sẽ tìm hiểu rất là kỹ càng và sẽ đẩy những mã kèo chuẩn nhất lên trên nhóm cho anh em chơi. Ok cho anh em. Hiện tại chỉ là tham khảo thôi, vì Tiến nhận định tham khảo cho anh em trận đấu này khá là sớm để cho có cái đề xuất từ YouTube ấy thì anh em mới có thể tìm ra cái video mà nhận định này để anh em ờ, tham khảo. Cho nên chưa có gì chắc chắn ở cái mã kèo mà nó quy được chấp 1.5 hết nha anh em. Đó, thì tuy tuy là tham khảo thôi nhưng nếu anh em kết thì anh em cũng có thể vào còn nếu mà anh em muốn đi xa hơn mà muốn lấy những mã kèo chuẩn hơn ở các trận đấu phía trước cũng như ở trận đấu này đó và muốn đồng hành với tiến ở uh, ờ, Elgo này đặc biệt đặc biệt là những anh em mà đang thua tha sao bờ ở cái mùa giải World Cup vừa rồi ấy đấy thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua cái zalo hoặc là telegram à, tiến để phía dưới cái video này để tham gia vào nhóm của tiến để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm cũng như là nhận những mã kèo chuẩn nhất để gỡ gạt ok cho anh em đấy à, và tiến cũng biết một điều á là ở cái mùa world cup vừa rồi rất là bịp luôn cho nên rất là nhiều anh em đã xa bờ vì cái mùa giải đó đó cũng như là cái trận argentina mà để thua trước ai gặp Út thì chắc chắn là chuyện đó rất là khó tin khó có thể xảy ra luôn đúng không anh em nhưng mọi chuyện đã đã đã đã thành thật khi mà cái thằng ả gặp cũng đã chiến thắng được argentina cái đội mà lên ngôi vô địch 2022 năm nay ngay ở vòng bảng đấy một trận thắng mà khiến nhiều anh em phải phải tan nhà nát cửa luôn đó cho nên bóng đá là không nói trước được gì hết anh em phải tìm hiểu thế trận này nọ rõ ràng kiểu như là mã kèo chấp hay là đội hình ra sân chất lượng về cầu thủ con người chéo xu đồng nào đó nói chung nếu như muốn anh em muốn kiếm lãi ở cái euro này đó muốn đầu tư một cách hiệu quả muốn gỡ gạt lại cái mùa world cup vừa rồi đó không muốn xa bờ nữa muốn vào bờ thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua cái zalo hoặc cái telegram phía dưới góc màn hình này để tiến đưa anh em vào nhóm một cách mà miễn phí nhất tiến sẽ không lấy một đồng phí nào từ anh em khi mà anh em vào nhóm hết nhưng nhưng anh em phải đáp ứng được hai cái yêu cầu mà tiến đã đưa ra thì mới được vào nhóm nhé thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn tối thiểu là một hai củ trở lên thì cái việc đó là tất nhiên là đúng anh em không lẽ anh em cầm vài trăm người xin vào nhóm của tiến để chơi để chơi để làm gì vài trăm thì đâu có giải quyết được vấn đề gì đâu cũng đâu có đủ để anh em vào mã kèo hay dằn lại các mã kèo khác đâu đúng không ít nhất cũng tầm một hai củ trở lên nếu mà vài trăm thì tốt nhất đừng có liên hệ cho tiến luôn tiến nói thẳng với anh em vậy nha ít nhất cũng tầm 1 đến hai củ ba củ trở lên ok cho anh em thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiếng anh em phải chủ động cầm cái trang như tiếng như này đó tham khảo những má kèo lên xuống biến động như thế nào cũng như là giữa chặn là ờ, chơi kèo gung kèo thẻ kèo gốc gì đó đó bóng lăn ra sao rồi rồi rồi canh mà vào trực tiếp luôn nếu như nếu như à, tiếng nghe là tiếng cho kèo anh em anh em vào theo tiếng xong rồi giữa chặn có gì thay đổi ấy hoặc là có kèo gung kèo thẻ gì ngon tiếng lập tức báo cho anh em anh em vào liền đó chơi chung trang mình chủ động có lợi thế đúng không chứ không phải như cái việc anh em chơi báo ngoài trước ba bốn tiếng vừa bị mắc like mà phải vào sớm các mã kèo nữa lúc đó muốn đổi kèo ờ, lỡ như có đội hình đi muốn đổi kèo họ chưa chắc gì thằng hồng cỏ cho em anh em đổi nữa đúng không đấy nói chung là rất là nhiều vấn đề phiền phức luôn anh em cho nên tốt nhất nên tự cầm cái trang chủ động mà chơi giống như tiếng ok chưa những anh em nào mà chưa có kinh nghiệm nhiều đó có kinh nghiệm nhiều đánh bóng nhưng vẫn chưa tìm được một cái trang uy tín thì cũng liên hệ cho tiến đi tiến sẽ hướng dẫn cho anh em uh, chia sẻ và hướng dẫn anh em đăng ký một cái trang chơi tiến sẽ hướng dẫn nhiệt tình và không lấy một đồng phí nào từ anh em đâu còn à, những anh em nào tiến xin nhắc lại thua tha sao bờ đặc biệt là cái mùa world cup vừa rồi muốn gỡ gạt muốn cùng đi với tiến ở chặng đường dài thì cứ liên hệ cho tiến uh, qua zalo 0963 731 146 hoặc là telegram kèo bóng cao tiến phía dưới màn hình ở góc video này đấy đáp ứng đủ hai cái yêu cầu mà tiến đưa ra thì uh, tiến sẽ đưa anh em vào nhóm miễn phí ok nha anh em thì uh, tiến cũng sẽ kết kết thúc cái video này tại đây nhé nếu mà anh em yêu quý tiến ấy thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiến soi kèo cũng như là kênh uh, à, tiếng bóng đá nhé thì riêng cái kênh tiếng bóng đá là kênh tiếng mới lập nhưng tiếng đã đăng được 30 cái video rồi này đó anh em hãy ủng hộ tiếng nhiều hơn vào kênh này nhé còn tại cái kênh tiếng số kèo thì cũng đã sắp đạt đến mốc là một ca sub thì anh em cũng hãy đẩy nhanh cho tiếng đạt một ca sub trong cái tháng 3 này nhé anh em ok tiếng cảm ơn anh em và chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư